Ngoại hình, tướng mạo phụ nữ là thứ đầu tiên tất cả mọi người sẽ nhìn vào và đánh giá. Tướng phụ nữ lấy được chồng dư ý giàu sang sẽ luôn được thể hiện ở một số đặc điểm nổi bật. Phụ nữ ai sở hữu những đặc điểm này sẽ lấy chồng rất giàu và rất sướng. Học vấn là tài sản vô hình của đàn ông, dung mạo là tài sản hữu hình của đàn bà. Ngạn ngữ phương Tây, thật vậy, khi bạn được cha mẹ sinh ra với hình hài, vóc dáng như thế nào thì sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cuộc sống bạn về sau. Nhìn về những nét rung mà ông bà xưa truyền đạt lại, tướng phụ nữ lấy được chồng như ý giàu sang sẽ có bốn đặc điểm để nhận biết. Bài viết mình hôm nay sẽ chia sẻ cùng bạn đọc. Mời các bạn cùng đọc. 1. Vùng trán cao, rộng vừa phải, không nhô ra quá nhiều. Tướng phụ nữ lấy được chồng như ý giàu sang bậc nhất được người xưa đến nay chú ý đến đó là vùng trán cao, rộng vừa phải và không nhô ra quá nhiều. Người phụ nữ có tướng tráng như vậy Tính cách hòa nhã không quá hướng nội hay hướng ngoại và luôn hấp dẫn người khác giới. 2. Cuốn tài to và dày Một trong số những tướng phụ nữ lấy được chồng như ý giàu sang phải kể đến người phụ nữ có cuốn tài to và dày. Cuốn tai là nơi khá nhạy cảm và hấp dẫn với phái yếu. Xem tướng phụ nữ nhận thấy, đa phần các cô gái có tướng tài đẹp, phần cuốn tài dày đều chọn được chồng như ý. Tuy nhiên, con đường tình cảm của họ không mấy bằng phẳng trước khi có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Họ sẽ phải trải qua không ít mối tình sóng gió, bản lĩnh cuộc sống và trực giác nhạy bén sẽ giúp họ tìm được người đàn ông dành riêng cho mình. 3. Môi trên gợi cảm Người phụ nữ sở hữu phần môi trên cong, nhiều ra vừa phải theo quan điểm nhân tướng học và xem tướng phụ nữ là vô cùng tuyệt vời. Tướng phụ nữ lấy được chồng như ý giàu sang. Nữ giới sở hữu đôi môi hấp dẫn như hình sẽ luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Một khi đã chọn ai là họ sẽ chung thủy, một lòng một dạ yêu thương người đó. 4. Khuôn cầm tròn đầy Phụ nữ có khuôn cầm tròn đầy người vui vẻ, hoặc bát. Nếu có mái tóc dài thì trông xem tướng phụ nữ, đó là dạng quý tướng bậc nhì giúp cho người này rất dễ vượng vận quý nhân. Đa phần sau khi tham gia xã hội họ sẽ luôn được người khác giới giúp đỡ. Công việc tuy không thực sự xuất sắc nhưng túi tiền luôn đầy đặn, trũng rỉnh, chẳng mấy khi phải lo nghĩ về tiền. Nếu cộng hưởng thêm nét tính cách mềm mại, dịu dàng, chắc chắn họ sẽ dễ lọt vào mắt xanh của những người đàn ông giàu có, quyền quý vào một bước đổi đời. Từ cổ chí kim, người phụ nữ trong gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng và cũng là một người ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của người chồng. Đức Phật đã dạy, tâm chuyển mệnh, tâm sinh vận. Vì vậy, tướng mạo, ngoại hình người phụ nữ luôn song hành cùng đức hạnh và phẩm giá. Bốn đặc điểm nổi bật nhất khi nói về tướng phụ nữ lấy được chồng như ý giàu sang, mình chia sẻ cùng các bạn mang tính chất tham khảo và có sự chọn lọc. Là phụ nữ hãy luôn xinh đẹp và hạnh phúc các bạn nhé!